thích cái điều đó và nếu mà bạn mua đất à, với cái à, chiến lược là mua để dài hạn thì sau một thời gian thì đất đai nó vẫn tăng giá nhiều hơn là so với các à, phân khúc khác thì à, tuy nhiên khi mà bạn đi mua đất thì bạn phải à, nắm à, rõ những cái bài học à, khi mà mình đi mua đất như thế nào để mình không có bị mua phải những cái đất mà nó bị dính vào quy hoạch hay là bị uh, môi giới họ uh, cấu kết với chủ nhà và mình sẽ bị vướng vào những cái đất mà nó không thể nào mà bán lại được ha nên là uh, khi đi uh, đầu tư uh, khi mua đất thì bạn phải luôn luôn uh, trả lời một cái câu hỏi đó là bạn mua đất để làm gì à, mua để à, có thể là bán à, khi mà tăng giá để bán hoặc là bạn mua sau đó bạn sẽ ờ, khai thác ở trên đất đó có thể là có thu nhập hàng tháng và cái câu hỏi thứ hai là bạn mua đất và sau đó bạn sẽ bán lại cho ai ai là cái người sẽ mua cái đất này của bạn một số bạn thì tôi thấy rằng là à, khi mà có một ai đó sẽ rủ sẽ đi mua đất à, ở đâu đó ở rất là xa nhưng mà khi mà mua thì ờ, có một vài người thì họ mua với có mục đích rõ ràng họ mua họ làm farm hay họ mua họ sẽ về đó họ trồng trọt họ phát triển lên homestay farm stay này nọ nhưng mà có một vài người thì theo ờ, đua theo để mua nhưng mà khi mà mua xong rồi cũng không thể nào mà làm được hay không thể nào phát triển được ví dụ như ở những cái chỗ mà có thể là à, à nó có có thể tăng giá thì bạn có thể là bán được ha còn có những một vài nơi thì không thể nào bán lại được à, tại vì nó là những cái chỗ mà khỉ ho cò gáy cũng không có một cái quy hoạch nào ở đó cũng không có một cái đơn vị nào ha à, về đó để phát triển dự án hay là mở rộng cái khu gì đó ở đó nên khi mà mua đất những loại như vậy thì bạn rất là khó bán lại và tiền mình sẽ bị chôn ở đó khi mà bán được thì nó cũng không thể nào mà giá cao được ha thì ờ, đó là lý do hôm nay tôi làm cái video này để muốn chia sẻ với bạn những cái bài học mà mình phải nhớ để mình đi mua đất à, đầu tiên khi mà mua đất quan trọng nhất đó là cái yếu tố pháp lý bạn phải à, xác định à, cái đất mình mua có giấy tờ hay không à, và cái đất mình mua đó là nó là loại đất gì ví dụ như là uh, loại mà đất ở nông thôn đó là là bạn mua là được ha hoặc là đất mà trồng cây lâu năm bạn cũng có thể mua nhưng mà những loại đất mà ví dụ như đất lâm nghiệp đất rừng đất trồng cây ngắn ngày ha hay là uh, những cái uh, đất mà hoa màu này nọ đó là bạn không thể nào chuyển đổi được à, đó là cái lý do bạn phải xem rất kỹ và cái việc mà là khi mà bạn ờ, cái cách mà bạn có thể kiểm tra pháp lý tại vì khi mà mua đất những cái vùng mà xa xôi hẻo lánh như vậy nhiều khi bạn cũng không có quen với cũng không biết là mình sẽ hỏi cái thông tin pháp lý ở đâu thì tốt nhất là bạn sẽ trực tiếp liên hệ với chính quyền địa phương để hỏi rằng là cái đất đó có thể chuyển đổi được hay không cái đất đó nó có nằm trong cái quy hoạch nào hay không ha và uh, nếu mà nó bị nằm trong quy hoạch là ví dụ như là bạn mua thì bạn bị vướng uh, vướng vào quy hoạch là bạn còn chờ thì bạn cũng phải xác định được nếu mà bạn chấp nhận cái điều đó thì bạn phải xác định được là bạn mua phải một thời gian sau hoặc lâu lắm khi mà người ta có đền bù thì bạn sẽ à, được nhận cái khoản đền bù đó ha mình phải xác định ha mình phải biết là mình mua cái gì rồi cái thứ hai nữa bạn có thể là yêu cầu chủ đất ha họ sẽ cung cấp cho bạn ờ, cái à, văn bản về quy hoạch hay là các giấy tờ liên quan cái thứ ba nữa là bạn sẽ dò hỏi những cái thông tin ở xung quanh những cái hộ à, xung quanh đó ha sẽ hỏi xem là là ở đây ở cái khu vực này người ta có làm à, cái quy hoạch nào hay không ha thì rồi còn nữa là bạn cũng có thể là à, nhờ luật sư để tư vấn cho bạn đó là những cái cái cách mà khi mà bạn đi mua đất bạn phải nhớ rõ và uh, cái quan trọng thứ hai ha sau cái giấy tờ pháp lý đó là bạn phải xem cái đất đai đó nó có bị vướng quy hoạch hay không uh, có dự án nào được quy hoạch ở trong cái khu đó hay không hay là có cái dự án làm đường đi ngang qua cái miếng đất hay là có những cái thỏa thuận đường đi chung với một cái ai hay là một cái dự án nào đó không ha đó là hai cái điều mà là rất rất là quan trọng khi bạn đi mua đất đai ha đó là giấy tờ pháp lý và quy hoạch à, còn cái việc mà là dù à, bất động sản à, nhà phố hay là um, bất động sản đất ở ha bạn đều phải xem về giấy tờ pháp lý và à, và quy hoạch ở trong thành phố khi mà bạn mua thì à, ít khi bị vướng quy hoạch lắm tại vì mọi thứ nó đâu ra đó rồi mà dễ dễ hỏi còn ở ví dụ như ở bạn đến một cái vùng đất là xa xôi hẻo lánh bạn không biết là cái uh, chính quyền địa phương nó ở đâu rồi phải hỏi như thế nào để ra quy hoạch ví dụ như ở thành phố hồ chí minh mình có thể là mình check là quy hoạch ngay trên điện thoại ha còn ví dụ mình về tỉnh đó mình không biết đâu thì mình phải hỏi người dân à cái ủy ban nhân dân phường ở đâu hoặc là ở, sự, ở dưới những cái vùng đất như ờ, vùng sâu vùng xa như vậy thì nó là à, huyện xã ha bạn sẽ đến bạn sẽ hỏi hỏi địa chính hỏi tất cả những cái uh, hộ dân xung quanh đó để bạn biết à để khi mà mình mua mình xác định phải rõ ràng mọi thứ cái đất đó và mình à, chấp nhận mua à, thì mình đã đoán được cái rủi ro rồi à, khi mà mình mua thì mình sẽ không có bị à, vướng vào bất cứ một cái quy hoạch hay là một cái vấn đề gì hết ha